yêu ai để không chịu những nỗi buồn yêu ai để không nước mắt hay dòng yêu ai để không chịu những tổn thương để mỗi khi mưa rơi trong lòng đừng cố liêu em trao tình yêu vội vàng đến vậy rồi cách xa mới chút đã thành xa lạ anh không hận em cùng chẳng trách em chỉ tiếc thương với chút thất vọng